Hello xin chào quý vị và các bạn ở trong thời gian vừa qua Dũng nhận được rất nhiều câu hỏi khác nhau ở nhưng có một câu hỏi rất đặc biệt đó là làm thế nào để em có thể thành công được trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán em đã học rất nhiều phương pháp khác nhau cũng đã tìm kiếm tất cả những loại sách để đọc nhưng tuy nhiên vẫn chưa thành công thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là công thức thành công tuyệt đỉnh trong việc đầu tư chứng khoán và rất nhiều học viên của Dũng đã áp dụng và đã có một lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm thậm chí nhiều hơn số đó rất là nhiều vậy làm sao để chúng ta có cái công thức đó và hôm nay chúng ta sẽ được học và để trải nghiệm công thức đó như thế nào à, trước hết thì chúng ta sẽ có bước thứ nhất đó là gì ạ đầu tiên chúng ta sẽ có bước thứ nhất đó là điểm tựa vậy điểm tựa trong cái việc đầu tư chứng khoán là gì ạ và chúng ta cần phải nhớ này này à, chúng ta phải có một cái khát khao tại vì trong đầu tư không phải là ai cũng có thể thành công được nếu chúng ta không có khát khao không có mong ước không có khát vọng mong muốn của chúng ta là gì ạ chúng ta phải có mong muốn là chúng ta trở thành ai chúng ta trở thành thiên tài chứng khoán hay là chúng ta chỉ có mong mong muốn ít ỏi là chúng ta muốn lợi nhuận chỉ 20 phần trăm một năm hoặc là 30 phần trăm một năm giống như là những ai đang nói ở kia là chúng ta chỉ đầu tư hơn kê gửi tiết kiệm ngân hàng một chút rồi đúng không ạ nhưng đấy là những cái khát khao quá nhỏ bé mà khi khát khao quá nhỏ bé thì bạn sẽ chẳng là ai cả nên bạn phải mong muốn điều gì ạ bạn mong muốn là ai bạn mong muốn điều gì bạn mong muốn là bạn có kết quả như thế nào trong đầu tư và cái đòn bẩy này, này cái đòn bẩy đây là cái đòn bẩy để giúp bạn thay đổi một cách nhanh chóng đó là nỗi đau nếu bạn không thành công thì sau 2 năm tới 3 năm tới bạn sẽ là người như thế nào bạn có khả năng trở thành nhà đầu tư thành công không hay toàn bộ số tiền của bạn sẽ bị mất hết các con của bạn được học hành như thế nào ạ à? cuộc sống của bạn sẽ ra sao tất cả những cái gì bạn thấy rằng là mọi thứ nếu bạn vẫn tiếp tục dập chân tại chỗ thì điều gì diễn ra với bạn ở đây ạ à? bạn thấy điều gì diễn ra mà tài khoản của bạn bạn có bao nhiêu ạ à? thay vì người ta được là gì ạ à? 30 phần trăm 50 phần trăm 100 phần trăm một năm trong khi đó tài khoản của bạn cứ tiếp tục ngày nào tháng nào nó cũng tiếp tục giảm xuống thậm chí là không còn gì bạn có thể đi vay ai đó bạn có thể là uh, lấy tiền gửi tiết kiệm của mình để ra đầu tư những điều gì khiến bạn bị mất cái điều đó bị mất hết cái điều đó bạn có cảm nhận cái nỗi đau hay không bạn nếu bạn xoáy sâu về nỗi đau đó xoáy sâu thật sâu vào nỗi đau đó cảm nhận nỗi đau đó đấy là cái điểm tựa để cho bạn thay đổi nếu bạn không có cái điểm tựa đó bạn không nhìn thấy nỗi đau đó và bạn lại cảm nhận đó là điều rất bình thường thì bạn không bao giờ thay đổi được hãy cảm nhận nỗi đau đi ạ cảm nhận nỗi đau đi cảm nhận cảm nhận được sâu vào trong 5 năm tới trong hai năm tới hoặc là tại thời điểm tại bạn có nỗi đau gì bạn hãy cảm nhận nó đi đây là cái điểm tựa để bạn thay đổi phải có điểm tựa và bước thứ hai đó là bạn phải thay thế mô thức mới mô thức cũ bạn có thể đầu tư giá trị à, phân tích kỹ thuật nghe theo ai mách nước của ai đó nhưng vẫn không thay đổi bạn đã làm mãi rồi làm mãi cái việc cũ rồi mà không thay đổi thì bạn phải thay đổi mô thức cũ thành mô thức mới nếu bạn vẫn tiếp tục dập chân tại chỗ vẫn tiếp tục cách làm cũ thì bạn chẳng có gì thay đổi cả tại vì vẫn những làm điều đó đi nghe vách nước của ai đó đúng không nghe ai đó phím hàng tại vì những người phím hàng ngoài kia họ cũng chả thành công đâu các bạn ạ bạn cần phải gì ạ trang bị cho mình một hệ thống phương pháp phù hợp với tính cách con người của bạn và trước khi bạn muốn trở thành một ai đó trở một thành một người thành công á, thì bạn cần phải tìm một người phù hợp với tính cách của bạn để mô phỏng và ở đây tôi muốn chia sẻ cho bạn đó là cái công thức để giúp các bạn thay đổi một cách nhanh chóng trước hết bạn có thể ra ngoài hiệu sách mua những cuốn sách như là ở đây nó là kinh doanh chứng khoán ạ những nguyên tắc nền tảng trong kinh doanh chứng khoán ở những cuốn sách về thu phù thủy sàn chứng khoán đây là rất nhiều sách phù thủy sàn chứng khoán à, và có rất nhiều sách nữa đây là những cái tác phẩm rất là tuyệt vời làm giàu chứng khoán à, ờ, phù thủy sàn chứng khoán và đây là một cái cuốn sách là những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng những cuốn sách của Mac Mini những cuốn sách của Will Neal và rất nhiều những cuốn sách thậm chí là của Liam Moore của Gicko thì có bạn có thể đầu tư theo Gordon phép và sau khi bạn học bạn nghiên cứu và bạn hãy đắm chìm hãy đắm chìm đắm chìm đắm chìm trong cái hệ thống phương pháp đó và trong quá trình đắm chìm như vậy thì nó luôn luôn sẽ có kết quả và những cái không kết quả không mong muốn những kết quả không mong muốn thì bạn cũng học được những bài học rất tuyệt vời những kết quả mà không mong muốn thì chúng ta cũng học được những bài học cực kỳ tuyệt vời bởi vì tất cả đó là bài học chứ không phải là vấn đề và có rất nhiều người bạn bảo là uh, chứng khoán Mỹ chứng khoán nước ngoài nó không phù hợp với chứng khoán Việt Nam đâu ạ à. đấy là cái sự biện hộ bởi vì họ có làm gì đâu ạ à họ có đầu tư đâu họ có đọc sách đâu họ có nghiên cứu đâu họ ứng dụng đâu nên đấy là cái sự thất bại của họ nên khi khi thất bại của họ thì họ nói rằng là họ không thành công họ nói rằng là mọi thứ không thành công đấy là họ đang nói về họ những cái comment những cái gì mà họ đang nói ấy, thực ra không phải họ nói về ai đâu họ nói chính về bản thân họ nên hãy đắm chìm đắm chìm đi ạ đắm chìm vào cái hệ thống đắm chìm cái phương pháp mà các bạn đang mong muốn để thành công những người người kia họ đang thành công những rất nhiều người thành công bạn cần phải nắm chìm họ hoặc là bạn tìm cho mình một người thầy để dẫn dắt bạn đi đến thành công đã có rất nhiều học viên của Dũng đã có những lợi nhuận thậm chí là 2.000% phần trăm năm 2017 và các bạn có thể theo dõi uh, như trên những kênh của Dũng như là trên Facebook các bạn đang thấy ở đây ạ uh, các bạn sẽ thấy rằng là rất nhiều các comment rất nhiều các uh, lợi nhuận họ đã đạt ở đây hoặc là một số các bạn đã khi mà đạt mức lợi nhuận ở đây đây là những mức lợi nhuận mà họ có thể có đạt được trong đầu tư trong rất nhiều năm qua rất nhiều thời gian qua đặc biệt là trong thời gian vừa qua đây là những mức lợi nhuận bạn có thể lấy được à, tuy nhiên để uh, có một cái góc nhìn một cách tích cực thì uh, những ai thực sự những cái bạn mà đã đang ứng dụng cái phương pháp đầu tư đạt lợi nhuận ít nhất là 30 phần trăm từ đầu năm đến bây giờ ít nhất là 3 năm hoặc là các bạn đã mua những cái cổ phiếu theo cái hệ thống phương pháp của Dũng thì bạn có thể comment à comment ở đây không phải là khoe khoang hay là khoác lác một điều gì đó mà comment ở đây để bạn có thể hiểu rõ rằng là với cái hệ thống phương pháp này bạn có thể đủ tự tin để mô phỏng đủ tự tin để thay đổi mình đủ tự tin để chuyển mình từ con người cũ sang con người mới hãy thay đổi mô thức cũ đi ạ à. nếu bạn nào thực sự muốn thành công và nếu những ai đã trải nghiệm qua hệ thống phương pháp này thì bạn có thể là comment là comment bên dưới chia sẻ bên dưới nếu chúng ta chia sẻ từng bước một thì càng tốt ạ chia sẻ là bước đầu tiên bạn làm gì bước thứ hai bạn làm gì và tại sao bạn lại đạt được kết quả như vậy để cho tất cả những ai ngoài kia họ vẫn đang khốn khổ họ vẫn đang giữ mình ở cái vị trạng thái như bây giờ họ vẫn không thay đổi ạ họ chỉ mong muốn ai đó phím cho họ một cổ phiếu ai đó cho họ một cổ phiếu mà họ không biết là vì sao nó lên vì sao nó xuống nếu cổ phiếu đó không may nó xuống thì bắt đầu họ đi đổ lỗi ạ họ vẫn giữ ở một trạng thái là đau khổ họ nghĩ là họ những nạn nhân họ nghĩ là người mình đang là những nạn nhân thực sự xấu số và họ tiếp tục đi đổ lỗi hãy thay đổi mô thức mới hãy thay đổi mô thức mới bằng tìm kiếm hệ thống phương pháp đầu tư phù hợp và hãy đắm chìm đắm chìm đắm chìm tức là ăn ngủ nghỉ với hệ thống khớp ở đó thì dung tin chắc rằng là sau một thời gian rất ngắn thôi ạ à, chỉ 3 đến 6 tháng thôi bạn sẽ lột xác trở thành con người mới và điều thứ ba bạn là nếu bạn thay đổi thì sao ạ nếu bạn thay đổi đắm chìm theo phương pháp mới thì sao ạ mỗi năm bạn hình dung rất là lợi nhuận của bạn 50 đến 100 một năm một năm thì sao nếu tiếp tục cái lợi nhuận đó trở thành lãi kép thì sao bạn có nhà có cửa có ô tô du lịch có bao nhiêu thứ đang đợi bạn phía trước nếu bạn thay đổi ạ à, bạn đi làm việc ạ à, bạn đi làm việc lương hai ba mươi triệu một tháng đấy là mức lương rất là cao trong khi đó bạn đầu tư chứng khoán bạn có mô thức bạn thay đổi chính bản thân bạn bạn thì bạn nhất thiết phải đi làm hay không hay là bạn đã có gì ạ à? có cái hệ thống phương pháp của riêng mình rồi đây là một cái nghề thực sự là cao quý có thể giúp bạn thay đổi trong quá trình đầu tư ba công thức này đây là ba công thức tuyệt vời nhất mà tôi đã biết được đó là chúng ta cần phải đó điểm tựa nếu các bạn nỗi đau đủ lớn thì bạn mới thay đổi nếu bạn vẫn cứ đắm chìm đi theo một ai đó nghe ngóng một ai đó mong muốn phím hàng đó thì bạn không có thay đổi đâu bạn hãy nhìn kết quả đầu tư của mình hãy nhìn vào những cái gì bạn đang có thì bạn sẽ thấy rằng bạn cần thay đổi hay không bạn bảy thay đổi mô thức mới nếu mọi việc bạn vẫn làm theo cái cũ thì chắc chắn bạn không bao giờ thay đổi được và hãy mường tượng tương lai ở phía trước nếu bạn thay đổi nó như thế nào ở đây tôi biết rằng là có rất nhiều bạn đã theo dõi những video của Dũng chia sẻ trong cái thời gian vừa qua thì bạn sẽ thấy là những cái kiến thức mà Dũng chia sẻ nó có thể bạn áp dụng ngay được nếu các bạn đã những ai đó đang đầu tư mà thấy những cái cổ phiếu như là Hòa Phát tại sao Dũng lại đưa ra những cái điểm mua tại cái điểm trước đó cổ phiếu có thể tăng ạ à? tại sao lại như vậy ạ à? tại sao lại biết trước như vậy tại sao không phải mua trước mà phải mua đúng thời điểm ạ à? các bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao không ạ bởi vì ngoài kia nó có quá nhiều các thông tin nó có, có quá nhiều thông tin khiến bạn bị nhiễu loạn đâu và khi bạn không biết bắt đầu từ đâu thì dẫn đến là cái sự thua lỗ hoặc là bạn cũng chẳng biết là khi nào bạn mua là chiều hôm qua có một bạn có nói là có mua được hay không ạ tại vì nếu bạn hiểu phương pháp của Dũng á nếu có thể Dũng cho bạn là có mua được thì lần sau bạn hỏi là có bán được hay không nên bạn cần phải hiểu rõ rằng là khi nào bạn mua và khi nào bạn bán nếu bạn chỉ hỏi là đây là cái điểm mua chạm thế trong trường hợp đây là cái điểm mua thì lần sau nó lại có một cái điểm mua nữa thì bạn nào tiếp tục có mua được không thế trong một thời gian nào đó chẳng hạn là Dũng không có mặt ở trên thị trường Dũng bận một việc gì đó thì bạn có biết thời điểm nào bạn mà bán không ạ hay là bạn bán xong cổ phiếu lại lên ạ hoặc là bạn không bán cổ phiếu đi xuống ạ bạn có đặt câu hỏi không ạ có bao nhiêu bạn đã có mức lợi nhuận hoặc là tham gia cổ phiếu HPG thì có thể comment cho Dũng được không ạ hãy comment ở phần bên dưới ạ ở đây không phải là khi mà các bạn comment để các bạn nhấn mạnh là đây là những cái điểm mà bạn có thể có đã được học được những bài học những bài học mà bạn được học được từ cái phương pháp mà Dũng chia sẻ chứ không phải comment là cái cổ phiếu mà bạn mua có lợi nhuận những ai đã mua được cái phương HPG theo phương pháp của Dũng thì hãy comment ở bên dưới ạ đúng không và cổ phiếu này khi bạn comment ấy, thì Dũng lại tiếp tục chia sẻ thêm để bạn học được những bài học tuyệt vời hơn ạ hãy comment ở phần dưới đi ạ hãy comment để Dũng tiếp tục chia sẻ tiếp tục chia sẻ thêm cho bạn nhiều kiến thức nữa bởi vì khi bạn không đưa ra thì Dũng cũng không biết là bạn có học được không không biết bạn có tham gia được không nếu bạn không tham gia được bạn không mua được bạn không làm được gì đó thì những bài học Dũng chia sẻ ở đây nó chả có ý nghĩa gì với bạn đúng không nó không có ý nghĩa gì cả nên ai đã mua ở vùng này hoặc là những mua ở những vùng này thì bạn tiếp tục comment ở phần bên dưới á những ai đã đạt được mức lợi nhuận 30% trở lên khi mà theo dõi phương pháp của Dũng đã học được những bài học của Dũng trong thời gian từ đầu năm đến giờ cũng comment và các bạn có thể comment những cổ phiếu bạn đang nắm giữ ok được không ạ <clears throat> và chúng ta thấy rằng là những cái điểm mua này và cổ phiếu này nó còn tiếp tục tiếp tục tạo những nền để tiếp tục đi lên nữa nên trong đầu tư cổ phiếu hòa phát thì bạn sẽ thấy rằng là các cổ phiếu blue chip á, thì thường trong đoạn đầu nó không tăng nhanh nên cái thời gian này bạn phải hiểu nó bạn phải đợi rất là lâu và lại tiếp tục tạo ra những cái nền tiếp theo à, đây là một trong những mô hình mà có thể là mô hình tuyệt vời nhất mà Dũng đã thấy nên nếu bạn không gì ạ à, không có biết cách để mô phỏng những người thành công không biết cách để đắm chìm theo phương pháp của những người thành công thì bạn cũng sẽ có thể bán cổ phiếu này ra rất là sớm và bạn chỉ được ăn những cái đồng tiền lẻ thôi ạ à. bạn chỉ có những đồng tiền lẻ bạn ăn thôi ạ à. và có bao nhiêu bạn đã mua cổ phiếu HSG ạ chúng ta tiếp tục chia sẻ thế bây giờ cổ phiếu HSG và cổ phiếu Hòa Phát điều gì có sự khác nhau giữa hai cổ phiếu đó các bạn biết rằng là trong đầu tư với chúng ta là nhà đầu tư cá nhân với những nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta nên mua những cổ phiếu mà cùng ngành nhưng có việc quy mô vốn nó nhỏ hơn bởi vì những cổ phiếu đó bao giờ nó tăng nhanh hơn những cổ phiếu đó bao giờ nó mang lợi nhuận cho chúng ta cao hơn còn nếu bạn mua những cổ phiếu mà blue chip ở cùng một giai đoạn thì có thể nó giúp bạn cái sự ổn định ổn định ạ nhưng cái lợi nhuận của bạn sẽ thấp hơn rất nhiều chúng ta đã cổ phiếu HSG và ai đã mua ở những vùng này thì cũng comment cho Dũng được biết ạ bởi vì khi bạn comment thì Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ thời điểm nào các bạn cần phải bán ra với phương pháp mà Dũng chia sẻ đây ạ nếu chúng ta tiếp tục comment khi mà chúng ta mua được thì Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn cái cách để các bạn thoát ra khỏi được thay vì nếu chúng ta comment không comment thì Dũng cũng chả biết bạn mua được không hãy comment ở phần bên dưới à, Dũng sẽ chia sẻ một vài các à, ví dụ khác nữa vậy tại sao Dũng lại mua ở đây các bạn thấy không ạ tại sao lại mua ở đây Vậy không mua ở những vùng này tại sao lại mua ở đấy và các bạn thấy rằng là rất nhiều người mua ở đây xong lên đến vùng này họ đã bán mất rồi ạ bởi vì họ thấy là vượt đỉnh họ thấy họ đợi quá lâu họ phải bán mất nhưng nếu bạn mua ở đây thì bạn đã được mức lợi nhuận bao nhiêu rồi ạ chúng ta có rất nhiều cổ phiếu khác à, Dũng chia sẻ một vài cổ phiếu để các bạn có những ai đã mua được ở đây ạ hoặc là mua ở những vùng này chúng ta có thể comment ạ bởi vì à, đây là một cái phương pháp để Dũng muốn là các bạn có thể là hiểu rõ hơn chúng ta có thể thay đổi mô thức từ những cái gì mà các bạn đang có từ trước nay để thay đổi những cái mô thức mới để trở thành con người mới Dũng mong muốn là những cái giá trị mình chia sẻ mong muốn những cái sự cái gì mình đưa ra có thể rút được các bạn nhiều hơn trong quá trình đầu tư thay vì các bạn đợi 5 năm nữa hai năm nữa một năm nữa những cái điều gì đang diễn ra hiện tại của bạn nếu người rất nhiều người đang thành công mà tài khoản của bạn chưa thành công hay là sau mỗi một cái nhịp đi lên bạn có một chút lợi nhuận nhưng sau chỉ một thời gian ngắn thôi lợi nhuận của bạn không khói mà bay đi hết và thậm chí là bạn bị thua lỗ lại ngược lại cổ phiếu này có đắt hay không ạ chúng ta có thể mua được điểm nữa hay không đơn giản thế đây ạ chúng ta có thể mua tiếp được hay không nếu bạn thấy rằng là một cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ như thế này có mua nữa hay không hay là chúng ta mua trước ạ à? có rất nhiều trường hợp mà khi Dũng chia sẻ họ mua trước ạ à? họ nghĩ là họ khôn hơn thị trường và thị trường đã rũ cho họ phải bán ra và lúc đó họ nghĩ rằng là họ một ai đó phím cho họ một cái cổ phiếu không thành công và cuối cùng họ bị thua lỗ ở đây Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn là với những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ ở đây có thể nó không phải thành công hết nhưng khả năng thành công nó là rất cao khả năng giúp bạn trong một thời gian ngắn có thể được 30 2 30 phần trăm lợi nhuận có thể có những cổ phiếu đó là những cổ phiếu siêu cổ phiếu có thể giúp bạn đạt được mức lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm trong thời gian rất ngắn tại sao chúng ta lại không thay đổi tại sao chúng ta chỉ mong mong muốn một kết quả lớn mà vẫn giữ ở cái cái trạng thái cũ ạ mong muốn kết quả mới mà cũng không muốn thay đổi thì làm sao có thể thay đổi được các bạn sẽ thấy rằng trên thị trường nó có rất nhiều cổ phiếu không phải tự nhiên Dũng đưa ra những cổ phiếu này chúng ta thấy là ở với cổ phiếu ngân hàng chúng ta thấy không ạ đây là một cổ phiếu ngân hàng ACB à Vietcombank có rất nhiều người vẫn ở một thói quen cũ đó là họ yêu thích cái cổ phiếu gì ạ à? nổi tiếng yêu cổ thích cái cổ phiếu mà được những nhiều à, rất nhiều người trên thị trường nói là cổ phiếu này đẹp lắm cổ phiếu này tốt lắm nhưng họ không biết quy luật những cổ phiếu dẫn đầu là những cổ phiếu bao giờ nó cũng giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận nhiều nhất bạn thử đấy là những cái điểm mua như này cái điểm mua như này bạn sẽ so sánh xem là à, với cổ phiếu ACB đã có những cái thời điểm mà bứt phá đi lên với cổ lớn bạn so sánh ngược lại những cổ phiếu e VDB, cổ phiếu này đang làm sao ạ bạn so sánh với cổ phiếu CTG cổ phiếu này đang làm sao ạ bạn so sánh với cổ phiếu những cổ phiếu khác thì bạn thấy là cổ phiếu đang làm sao ạ rõ ràng là những cổ phiếu đang ở gì ạ đang tích lũy thì cái thời gian để cổ phiếu tăng rất là thấp thế tại sao bạn không mua cổ phiếu gì ạ à? tại sao bạn không mua cổ phiếu mạnh nhất thị trường bạn lại đi tìm những cái cổ phiếu mà nó giá nó rẻ nó chưa tăng bởi vì bạn đã bị ai đó gieo vào cái tiềm thức của bạn đó là những món hời đó là những món hời và dũng biết rằng là những cổ phiếu thành công nhất đó là những cổ phiếu dẫn đầu đó là những cổ phiếu đã cho chúng ta mức lợi nhuận hai ba mươi phần trăm thậm chí nhiều hơn trong khi đó những cổ phiếu bét bảng thì nó lại không cho chúng ta lợi nhuận thậm chí là khi thị trường giảm thì cổ phiếu giảm rất mạnh trong thị trường thời gian tới cơ hội thực sự là rất là nhiều Dũng thấy cơ hội thị trường trong thời gian tới rất là nhiều có thể có những đợt điều chỉnh ngắn nhưng tuy nhiên thì năm 2020 này và đặc biệt là đầu năm 2021 thì với những cái quá trình tích lũy ở đây với những cổ phiếu mà Dũng đang nhìn thấy thì thực sự là cơ hội rất là nhiều các bạn phải thay đổi mô thức thay đổi mô thức ạ à. từ cái mô thức cũ chuyển thành mô thức mới hãy nghiên cứu hãy nghiên cứu tất cả những cái sách những cuốn sách mà chia sẻ tất cả những công thức thành công tuyệt đỉnh của các bậc thầy đầu tư chứng khoán bởi vì Dũng đã áp dụng những chiến lược đó vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì thực sự nó đã mang lại kết quả vượt trội so với tất cả phương pháp khác tức là vượt trội luôn ạ các bạn ạ không phải chúng ta cứ mua cổ phiếu giá rẻ là tốt đâu ạ không phải trong phân tích kỹ thuật nó có hàng nghìn phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau hàng nghìn các chỉ số khác nhau nhưng nó chỉ có một vài các chỉ số có thể giúp chúng ta thành công ạ bạn đi loay hoay tìm kiếm các nhiều các phương pháp khác nhưng các bạn thấy là kết quả của bạn ra sao bạn theo dõi những cái chia sẻ của Dũng trong thời gian vừa qua thì bạn thấy kết quả ra sao chẳng hạn khi mà thị trường đang bước vào những cái chu kỳ như này thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta thấy là một chu kỳ mới lại tiếp tục bắt đầu với những cổ phiếu bạn có thể thấy ở đây ạ và hôm nay trước khi mà kết thúc cái buổi hôm nay đó là bạn đã học được cái phương pháp công thức thành công tuyệt đỉnh và Dũng chia sẻ cho bạn một vài cổ phiếu để khi bạn ứng dụng cái phương pháp mà Dũng chia sẻ thì bạn sẽ thấy rằng là nó không phải là may mắn nó không có may mắn chút nào ạ mà đây chính là cái công thức có thể giúp bạn thành công để gửi tặng các bạn thì Dũng sẽ chia sẻ khoảng độ 3 cổ phiếu 3 4 cổ phiếu để bạn có thể nhìn thấy rõ ngay ạ à, cổ phiếu đầu tiên các bạn có thể thấy được đó là cổ phiếu PNG ạ à, PNG có phải cổ phiếu tăng trưởng hay không và nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là kết quả kinh doanh của cổ phiếu PNG trong những quý vừa gần đây nó không phải đang tăng trưởng nếu bạn mua ở trong những vùng này và đợi tăng trưởng trong một vài năm nữa thì điều đó nó cũng không có gì sai cả bởi vì uh, thời gian vừa rồi cổ phiếu gặp covid à, tuy nhiên thì uh, với góc độ như vậy á, thì uh, nó làm cho chúng ta có thể chúng ta bị một ai đó làm cho có thể là chúng ta mất cái cái cái mất ờ, tức là khi mà chúng ta mua chúng ta mua và chúng ta mất cái định hướng chúng mua và chúng ta không hiểu rõ là chúng ta mất định hướng bởi chúng ở đây nếu các bạn đã theo dõi thì nhìn thấy là cái xu hướng chung và dài hạn nó vẫn chưa có cái xu hướng tăng lên rõ ràng nhưng nếu chúng ta để ý một chút thì cái xu hướng ngắn hạn cổ phiếu này đang có những tín hiệu tích cực đơn giản nữa rồi à, tại sao chúng ta lại cần phải là chỉ mua ở trạng thái gì ạ ngắn hạn mà không mua dài hạn thì trong đầu tư nó sẽ có hai uh, giai đoạn có những giai đoạn chúng ta chỉ mua ngắn hạn ngắn hạn có giai đoạn chúng ta chỉ mua dài hạn nên chẳng hạn nếu chúng ta mua ngắn hạn tại vì đây là những cái sóng mà gọi là sóng ngắn hạn nên trong trường hợp mà chúng ta mua ở sóng ngắn hạn để đầu tư dài hạn á, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ rất rủi ro bởi vì có những lúc cổ phiếu sẽ gì ạ à, sau khi lên đây chúng ta lên đến đỉnh đúng không thì nó lại xuống ở quần đáy này thậm chí là xuống thấp hơn nên chúng ta cần phải phân biệt ra là đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn à, tại sao Dũng lại chia sẻ cái cổ phiếu này bởi vì thứ nhất chúng ta nhìn thấy này ở trong đầu tư thì nó có một cái mẫu hình vai đầu vai đây là cái vai bên phải và cái vai bên phải này là nó đã được hấp thụ toàn bộ cái số lượng cổ phiếu người ta bị thua lỗ ở đây và một số cổ phiếu họ đã chốt lợi nhuận ở đây làm sao để biết là cái cổ phiếu này nhà đầu tư cá nhân đã bị bán ra hết thì các bạn có thể theo dõi là khi mà quá trình mà họ thu gom thì cái khối lượng đây đã có dấu hiệu cạn kiệt chứng tỏ là cái lượng cung bán ra ở đây và lượng cung bán ra ở đây đã là cạn kiệt đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai là các bạn đã thấy có một cái dòng tiền lớn đã tham gia vào với khối lượng lớn và khi dòng tiền lớn tham gia vào khối lượng lớn thì nó có cần phải test lại phần lớn các nhà đầu tư khốn khổ khi mà tham gia vùng này hoặc là tham gia vùng trước đó thì đến vùng này họ phải bán ra và họ vẫn sẽ bị rũ bỏ ở trong giai đoạn tiếp theo và với Mac Mini thì người ta gọi là ông gọi ở đây là những nhà đầu tư khốn khổ bởi vì chúng ta không nắm rõ được nguyên tắc không nắm rõ được phương pháp vậy khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta có thể tham gia vào sau khi rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư khốn khổ rồi thì đây chính là những cái điểm nhấn nếu mà có sự xác nhận các bạn mua vào đó là góc độ chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta suốt mãi mãi trở thành những nhà đầu tư khốn khổ bởi vì chúng ta không có phương pháp bởi vì chúng ta không hiểu rõ được bản chất của thị trường mà chúng ta chỉ mong muốn là có một con cá để chúng ta ăn cứ ăn xong thì chúng ta cũng chả biết là kiếm ở đâu nữa và có những con cá thì chúng ta biết là có những chúng ta ăn vải con cá con, con lóc á, cá mà, mà thì chúng ta thấy rằng điều gì sẽ diễn ra chúng ta nên chúng ta phải nhận biết con cá này như nào phải nhận biết con cá này có tốt hay không hoặc là nếu trong trường hợp con cá này nó có vấn đề chúng ta phải xử lý rất là nhanh các cổ phiếu ngân hàng thì các bạn sẽ biết rằng là phần lớn một số các cổ phiếu đã mạnh hơn thị trường Như chúng ta biết là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó chạy trước ạ à. nó chạy trước và những cổ phiếu chạy cuối bảng có những cổ phiếu chạy sau giả sử đây là những cổ phiếu chạy sau nên khi mà những cổ phiếu chạy sau nó kết thúc chu kỳ thì thường là thị trường đã đạt đỉnh nha khi cổ phiếu chạy sau nó kết thúc chu kỳ mà chúng ta thấy là cổ phiếu VP, VPB đây là những cổ phiếu và chúng ta cần một cái điểm xác nhận khi nó vượt qua cái đỉnh ngắn hạn này những cái vùng kháng cự gần nhất là cái vùng kháng cự quan trọng hơn những vùng kháng cự trước đó đây là những vùng vốn nên ở đây chúng ta thấy là đã có dòng tiền lớn tham gia vào sau khi rũ bỏ có dòng tiền lớn tham gia vào thì việc xác nhận qua những cái vùng kháng cự này thì đây cho chúng ta gì ạ à? đây là cho chúng ta gọi là đầu tư lướt sóng ngắn hạn nha đầu tư lướt sóng ngắn hạn bởi vì bạn không thể là đầu tư cổ phiếu này trong chung và dài hạn khi mà nó vẫn chưa đáp ứng được cái mẫu hình chung và dài hạn có thể trong 3 tháng tới 6 tháng tới cổ phiếu này lên 50 ờ, đến 100 phần trăm quan trọng là nó ở đâu chúng ta sẽ giao dịch ở đó có thể có những cổ phiếu như Hòa Phát chúng ta cần phải để dài hơn bởi vì nó đã nằm trong xu hướng chung và dài hạn nhưng những cổ phiếu mà nó chưa đạt cái tiêu chí đó có thể trong xu hướng chung và dài hạn hay là những cổ phiếu tăng trưởng này thì nó có thể là trong 1 2 năm tới nó có thể tăng rất mạnh nhưng không phải lúc nào chúng ta đầu tư không phải lúc nào chúng ta đầu tư mà chúng ta cần phải đầu tư một giai đoạn nhất định nào đó trên thị trường bởi vì nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu càng dài trên thị trường á, thì với những cái đợt như covid hoặc là những cái đợt mà chúng ta thấy là khủng hoảng kinh tế thì chúng ta có thể là mất rất nhiều với chiến lược này các bạn có thể lãi 50 đến 100 phần trăm lợi nhuận rất là nhanh bằng lãi kép Dũng tin chắc rằng là sau khi các bạn xem dõi tất cả những video mà Dũng chia sẻ trong thời gian vừa qua hoặc là những video, tiếp theo bạn sẽ có một cái phương pháp có một cái hệ thống rất là tuyệt vời và để bạn có thể thay đổi toàn bộ cái tư duy bởi vì trên thị trường Dũng biết rằng là những cái hệ thống phương pháp này rất ít người chia sẻ hoặc là họ chia sẻ thì cũng chia sẻ được một một phần rất là nhỏ trong cái mà Dũng chia sẻ cho quý vị các bạn trong thời gian vừa qua thôi ạ chúng ta còn cổ phiếu PHR đây là một cái điểm mua các bạn thấy không ạ và trên cái điểm mua này chúng ta vẫn có thể có một cơ hội mua những cái điểm tiếp theo câu hỏi tiếp theo là tại sao chúng ta lại không mua ở những vùng này bởi vì nếu chúng ta mua ở trên trên những vùng này này có thể một số trường hợp nó sẽ gãy đến vùng này chúng ta sẽ thấy bị thua lỗ đúng không có rất nhiều trường hợp nó sẽ bị gãy nên chúng ta cần phải đợi chờ khi mà cổ phiếu có những cái nền tiếp theo chúng lại mua hay chúng ta gọi là mua theo kim tự tháp thay vì cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua thì chúng ta mua theo kim tự tháp đây là cách thức mà tất cả những bậc thầy đầu tư họ mua vào các bạn biết rằng là trong năm 2019 đây là cổ phiếu mà Dũng đã đạt được rất nhiều cái phần trăm lợi nhuận đây là những cái điểm điểm đầu tiên đấy đây là những điểm đầu tiên Dũng tham gia và sau khi tham gia cổ phiếu nó mất rất nhiều thời gian giống như hòa Phát nó lại tiếp tục có những điểm mua tới ạ sau khi tiếp tục mua tới thì cổ phiếu lại tiếp tục đi lên và nó lại có tiếp tục mua điểm múa và thường cổ phiếu bao giờ nó phải chạy lúc rút tức là nó có quá trình tăng tốc trước khi có thể nó kết thúc chu kỳ ngắn hoặc là lúc này chúng ta bán ra lúc này chúng ta mới bán ra chứ không phải là chúng ta lại cứ được một vài phần trăm chúng ta bán ra mua vào bán ra thì rất đấy chúng ta mất chi phí cơ hội cho quá trình đầu tư của mình nên tùy thuộc vào cổ phiếu cổ phiếu chúng ta là trong cổ phiếu nó có gì ạ à? nó có một quy luật đó là lượng đủ chất đổ những cổ phiếu nào gì ạ à, tích lũy ngắn thì nó chỉ lên ngắn cổ phiếu là tích lũy dài nó lên dài cổ phiếu nào đầu tư trung hạn chúng ta sẽ đầu tư trung hạn cổ phiếu nào đầu tư ngắn hạn chúng ta đầu tư ngắn hạn chứ không thể mang cổ phiếu trung hạn sang đầu tư ngắn hạn hoặc là ngắn hạn sang đầu tư trong trung hạn thì đó là những lý do của chúng ta bị thua lỗ một cổ phiếu nữa các bạn có thể để ý một chút ạ à. tại vì ở đây thực sự có một cái cổ phiếu Dũng sẽ nghĩ là nó sẽ là siêu cổ phiếu trong thời gian tới và về cổ phiếu này thì thanh khoản nó không cao nhưng Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn đó là chữ C đó là chữ C đầu tiên ạ đấy để cho các bạn biết là không phải là một cổ phiếu nếu Dũng chia sẻ hết trên thị trường thì cái việc đầu tiên là rất nhiều bạn sẽ nhảy vào tham gia tức là chúng ta vào tham gia thị trường thì cổ phiếu nó bị đeo bám quá nhiều nó sẽ không lên được nên ờ, Dũng chỉ chia sẻ một góc độ như vậy hoặc là những cổ phiếu nó đã tích lũy đủ gọi là tích lũy đủ tức là nó có tích lũy khá là tốt thì khả năng đây là những cái bước để nó sẽ ờ, vào một chu kỳ mới ở trong cái này thì ờ, Dũng chia sẻ cho bạn thêm một cổ phiếu nữa đó là đây cổ phiếu là SCD SCD vì sao thứ nhất là chúng ta thấy là cái kênh xu hướng của nó kênh xu hướng của nó trong ngắn hạn đang tăng rất khá đúng không à, tiếp theo chúng ta thấy là việc mà cổ phiếu có những cái cái gì ạ có những cái điểm nhấn đây những điểm nhấn rất là tốt ạ sau khi dòng tiền lớn tham gia và vũ bỏ có điểm nhấn rất là tốt và đây là quá trình siết chặt nhưng nó đã thu gom hết cổ phiếu trong đoạn này thì nếu cổ phiếu này xác nhận mua ở đây đấy là cái sự xác nhận mua ở đây thì bạn tham gia bạn tham gia mua vào cái độ an toàn sẽ rất cao những cổ phiếu này thì thanh khoản nó không nhiều lắm á nhưng để cho các bạn biết rằng là việc mà chúng ta tham gia ở những quá trình xác nhận như này này nó sẽ giúp chúng ta độ an toàn rất là cao đấy, đấy là độ an toàn rất cao vì cổ phiếu không thể chia sẻ cho tất cả chúng ta được bởi vì số lượng nó hạn chế nên chúng ta cần phải biết rằng là mới việc mà mua bán cổ phiếu thì chúng ta cần phải có công thức thì để trở thành nhà đầu tư thành công để trở thành ờ, bậc thầy đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống phương pháp phù hợp với tính cách của chúng ta và hãy đắm chìm ạ đắm chìm còn cách công thức như nào quản trị rủi ro ra sao làm sao để chúng ta có thể xử lý được cảm xúc hoặc là làm sao để chúng ta có thể mua được những siêu cổ phiếu làm sao để chúng ta gì ạ à, có thể kiếm được 50 đến 100 phần trăm lợi nhuận thậm chí là nhiều hơn thì Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị các bạn rất nhiều video nữa để các bạn có là mỗi một ngày bạn học được một phần trong cái chia sẻ của Dũng và Dũng tin chắc rằng trong đầu tư bạn sẽ cải thiện rất nhiều à, nếu bạn thấy video này của Dũng thực sự là có ích và thấy là có thể giúp bạn đầu tư thành công cũng như người khác thành công thì hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì hãy nhấn vào ở cái phần đăng ký kênh ở phần bên dưới hãy nhấn vào phần đăng ký kênh ở phần bên dưới để ngày mai khi mà Dũng tiếp tục chia sẻ video tiếp theo bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này của Dũng một lần nữa xin cảm ơn quý vị, quý vị các bạn rất nhiều